Sinh dung phơi diệt lụa Thiên hung châu bua đào khẩu nhê tòng Dạ châu bua nhê cha Chiêu bun to dung nhê miền khô la nhê dày phun Dồ nhê sinh dung Chiêu alamot bền tiêu dung Thiên hung châu yê bua đào khẩu nhê tòng Dạ châu yê bua nhê cha ยี่บัวหายจันปวงจุเขานาน นินอย่าเทงเวนาย เยียบัวไม้กำเสีย ไม้กุ้นลุงเดียก้อยเยียนบงอย่าตงดอดเยียเทาคอยโดไม้กุ้นอวมเจียหลางยุนยุนโจโจเยจุงดันจุบงตง mai tiêu Đài, Bun Chìa, Nhê Đỗ, Liều Minh, Bun Thiên Hùng Nhê, Trình, Ảnh Hấy. Nái nôm Trình, Xê, Yêm Hàng Chìa, Ngúa Tàu, Nhê Tình. Thiên Hùng, yếm, Nái nôm Trình, Ca Nhúa. Trình Chiều, Máy Chủ, Đàn Tổng. Nung đom, Yết Giang, Thiên Hùng, ỏi Thịnh, Nái nôm Trình màn phiến biểu biểu nhẹ lùn dình màn cua tống dình thiên hung hiểu xuất chìa đau bầy dụ dình nên chia như chiếu chào yê bùa yêm gia khóc như thiên hung dù yê bùa đào khẩu như tòng, tai mạ tai mảng chiếu dù như xỉ mang cả nín hăng hải nò sầu bùn đào hoàng dình. Nín bùn bỏ trả nhé cháu tiền thảo trùm lùng đĩa. Quất náo chuồng chín, bùn trang muôn dình. Lồng tàu búa bỏ trả chia, tiền giả. Giả hiếu tụ, giả sẽ thìn hùng. Ye yam man phiền bu đồng tu miền thai. Yam cổm lùng đĩa ye ya tu miền thai. Nên chia như chéo sao ye bùa yam. Ya khóc như thìn hù sao ye bùa đào khảo như tổng.